mẹ mẹ bị tai là biết với bà thím ở Hàn Quốc rồi thì tao nghe nói là con gái Việt Nam như này con gái Việt Nam như kia rồi uh, quen hôm nay nhìn cái tiêu đề thì mọi người cũng biết là mình đang sắp sửa nói về chuyện gì rồi ha <laughs> ok bây giờ thì uh, mọi người hãy đi lấy một uh, ly nước một tô cơm <laughs> sẵn sàng mọi người lắng nghe cái drama mà dài đằng đẵng này thì hai cái tiêu đề thì nó cũng khá là drama rồi mẹ bạn trai của mình thì không thích mình khi mà lần đầu tiên gặp thì nếu như mà mọi người theo dõi mình đủ lâu á thì mọi người cũng đã biết là hồi tháng 12 mình và Jun có qua Hàn để ra mắt uh, gia đình của Jun ờ, à, thì cái sai ở đây có Jun với sai là Jun đã không có nói trước với ba mẹ là sẽ dẫn mình về nhà mà đột ngột kiểu như là <laughs> muốn gây bất ngờ vậy đó thì đó nhưng mà cái này mình tụi mình không có lường trước được bởi vì người lớn người ta kiểu là muốn là biết trước để người ta sắp xếp nhà cửa để nấu món ngon để mà đãi khách đó. nhưng mà năm nay thì chun không có nói và ba mẹ cũng chưa có chuẩn bị tâm lý trước nữa cho nên là lần đầu tiên gặp thì theo như mà cái video mà mà lần đầu tiên gặp mẹ của chun á thì mọi người cũng thấy là mẹ của chun khá là bất ngờ và kiểu hoang mang hơi bị hoang mang ngỡ ngàng đó <laughs> kiểu ồ chuyện gì nên xảy ra <laughs> thì đó đó là ba mẹ nói là thôi hai đứa là ở nhà của ba mẹ đi bởi vì à, là lâu ngày không có có, có gặp á cho nên là nhớ cho nên muốn ở gần và muốn nói chuyện nhiều hơn thì tụi mình cũng đồng ý là ở nhà ba mẹ của Chun à, rồi à, và Chun cũng có thư chuyện với ba mẹ là à, kiểu như làm đang quen mình và muốn là cái mối quan hệ này nó phát triển nhiều hơn và à, xác định trong tương lai là tụi mình sẽ lấy nhau à, thì <laughs> cái lúc này thì mình đã cảm thấy là có một chút xíu nào đó thay đổi trong cái thái độ của mẹ của Chun thì ba của Trung thì mấy gì ba của Trung thì rất là quý ly và ba của Trung biết nói tiếng Anh nữa nên là mình và ba của Trung thì cũng đã uh, nói chuyện được khá là nhiều và cũng gọi là hiểu nhau nhiều hơn đó. thì uh, đó, tới phần mẹ của Jun thì sau cái ngày hôm đó thì ờ, mình thấy thái độ của mẹ Jun thì có cái gì đó rất lạ chưa yeah, rồi à, và kể thêm là trong nhà của Jun thì còn có một em gái nữa đó là em gái Jun chứ còn hơn lên tới tận tám chín tuổi lận thì khi mà lần đầu gặp em gái của Jun thì kiểu là um, mình hãy coi như là chị em nhau với nhau đi um, là kiểu là không cần phải nói kính ngữ gì đâu bởi vì ly nó tiếng hàn lúc đó tiếng hàn của ly không có được tốt lắm cho nên là kính ngữ nó chịu được chữ mất lúc nhớ thì mình nói kính ngữ lúc, lúc mà không nhớ thì cũng không nói xong nói là ôi thôi em cũng không có cần dùng kính ngữ với chị làm gì đâu à, cứ coi nhau như là bạn bè này kia đi đó thì mình cũng rất là vui bởi vì là mấy của tôi nó rất rất, rất là tốt à, đưa áo quần lúc đó là mùa đông á mà mùa áo của ly không có được ấm nên là à, chị là giúp mình lấy áo quần à, giúp mình à, mặc áo quần rồi trăm chút chân ly từng xíu tới đôi tóc ờ, cũng mua cho mình luôn đó cái gì cũng ờ, chị ly cái gì cũng ly ly hết ờ, và tụi mình còn đi chơi với nhau khá là nhiều nữa thì mình cảm thấy rất là quý em gái của Jun nhưng mà sau đó là những chỗ ngày drama rồi sau đó thì mình phát hiện ra là à, em gái của Jun nhắn tin cho Jun là nói là không có đồng ý cái mối quan hệ này <laughs> và vì sao thì mình sẽ kể sau nha rồi tiếp tục tới mẹ của Jun thì à, mẹ của Jun đã có một cái thái độ rất là khá là kỳ lạ dù là không thể hiện ra mặt nhưng mà mình cảm giác được mình cảm giác được cái sự kỳ lạ đó thì mình mới nói với Jun là mẹ của anh có vấn đề gì với em không uh, mà sao em thấy dạo này mẹ của anh khá là kỳ lạ thì Trung mới nói là à, không mẹ của anh thì trước giờ cứ kỳ lạ như vậy đó em đừng có bận tâm à, sao mà không bận tâm được <laughs> tất nhiên là mình phải bận tâm nữa xong rồi mình đã bắt Jun à, đó à, ra nói chuyện cho bằng được và mời ba mẹ ra nói chuyện nữa là có những khuất tất hay là có gì muốn nói với mình đó, thì à, bày tỏ ra hết xong rồi ok thì mẹ Jun mới um, Ờ, bày tỏ quan điểm của mình là không muốn Jun quen Ly uh, ờ, không muốn <laughs> Jun quen Ly bởi vì uh, hai cái lý do hai cái lý do đầu tiên đó có một cái lần mà Ly đi chợ với mẹ của Jun xong mẹ của Jun mới hỏi Ly là uh, con có thích con trai của bác thật lòng hay là không và ừ, có tính tới chuyện tương lai kết hôn và có muốn sang Hàn sống hay là ở Việt Nam sống thì mình lúc đó mình muốn kiểu là mình không có muốn như là một đứa dạy trai giống kiểu là lần đầu tiên gặp mà mình đã uh, ờ, và ồ con muốn lấy con trai của bác và con rất là muốn qua hàng sống mình không phải là đứa như vậy và ờ, mình cũng không có ý nghĩ như vậy nữa cho nên là mình mới nói là ờ, cái này thì ờ, để con phải suy nghĩ thêm và tụi con cũng mới tìm hiểu nhau được một thời gian thôi à, và và con cũng có việc làm ở Việt Nam cho con cho nên là là việc mà sang hàng sống hay không thì cái đó con cũng phải cần thời gian để con tính toán nữa đó thì à, mình nói là mình cần thời gian để suy nghĩ xong rồi ờ, thầy bác cũng im <laughs> bác cũng không nói gì hết là cũng gật đầu thì mình cũng nghĩ vậy là xong nhưng mà ai ngờ là mẹ của Jun đã ghim cái câu đó và nghĩ là mình không có thật lòng với Jun nên là cái không có nghĩ tới cái tương lai lâu dài với Jun là nghĩ là mình không có thật lòng với con trai của người ta rồi lý do thứ hai nữa là từ cái ngày mà Jun dẫn mình về là ngày nào ngày nào thì mình cũng thấy bác dùng điện thoại lướt lướt, lướt xong rồi tìm thông tin thì mình lúc đó mình không biết là gì mình cứ tưởng là coi điện thoại chơi bình thường thôi ai ngờ là search những cái thông tin về cô dâu việt người việt nam kết hôn với hà rồi những cái trường hợp kết hôn là có hạnh phúc hay không tập bla bla thì các bạn cũng biết là khi mà search những cái quả đó ra những cái từ khóa mà cô dâu vì cô rồi kết hôn hàng việt thì sẽ ra những cái quả như nào chính kết quả là đã có chín à, mười cái quả là đã có chín cái là dạng tiêu cực như là uh, cô dâu việc uh, ờ, kiểu lấy uh, bạn lấy người hàng vì tiền rồi vì uh, visa rồi uh, vì này vì kia nói chung là không xuất phát từ tình yêu dạng là kiểu là mai mối với nhau vậy đó và hôn nhân không có hạnh phúc là và những cái cuộc hôn nhân đó là đa số là phải để lại những cái bi kịch <laughs> đó thì ngoài ra thì còn nghe bạn bè vẫy tay là biết với bà thím ở hàn quốc rồi thì tao nghe nói là con gái việt nam như này con gái việt nam như kia rồi uh, quen thì để lợi dụng rồi để lấy ờ, tiền bạc rồi để lấy uh, visa rồi sang Hàn làm việc thôi thì đó thì đó thì mình nghe vậy thì mình cảm thấy rất rất là buồn mình cực kỳ buồn luôn á thì uh, bởi vì là mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ rơi vào cái trường hợp như vậy <laughs> bởi vì thực sự là mình không phải là một đứa gọi là xấu xí mình cảm thấy mình cũng dễ nhìn mình ờ, có học thức ờ, mình ờ, có việc làm ổn định thì tại sao mà người khác lại có thể nghĩ là mình quen con trai họ bởi vì là lợi dụng tiền bạc hay là lấy visa để sang hàng làm việc mình đâu có cần những thứ đó đâu thì mình buồn và mình cũng đã khóc rất là nhiều mình khóc thì ba của chung an ủi thì tới lượt ba của chung an ủi là uh, à, bà làm sao mà tại sao là nghĩ như vậy hai đứa quen nhau là đây là trường hợp khác hoàn toàn mà tụi nó là đã xuất phát từ tình yêu giống như là một đứa con trai một đứa con gái bình thường thôi chứ bà đừng có nghĩ đây là ờ, người Việt Nam và người Hàn cứ nghĩ chỉ là một người con trai và một người con gái đơn thuần đang yêu nhau và tìm hiểu nhau thôi tại sao cứ phải làm quá mọi chuyện lên như vậy rồi tới lượt chun <laughs> lúc này thì chun cũng bảo vệ mình thì chun nó mới nói là à, mẹ có biết là làm như vậy là khiến bạn gái của con rất là tổn thương hay không kiểu cô ấy ở việt nam uh, kiểu cô ấy ở việt nam có rất là nhiều người theo đuổi có thể là có những lựa chọn tốt hơn nhưng mà cô đã lựa chọn con và cái điều đó khiến con rất là hạnh phúc và hơn nữa là ly thực sự là nếu như mà uh, không có cần thực sự là không có cần cái gọi là visa hàn quốc để sang hàn quốc việc làm bởi vì thực sự ly ở việt nam cái công việc của Lê đã kiếm tiền được được được bằng hoặc là nhiều tiền hơn ờ, người hàng làm việc nữa cho nên là cô ấy rất là thông minh và cô ấy không còn những cái thứ gọi là lợi dụng tiền bạc hay là hay là là, là visa để sang Hàn thì à, mẹ hãy hiểu cái điều đó rồi thì à, lúc này tự nhiên là mẹ của Jun á có thể là bác đã nhận ra là mình uh, cũng hơi sai nhưng mà bởi vì bị tấn công từ hai phía từ cả chồng của mình và cả từ con trai của mình cho nên là cũng rất là bực tức cũng kiểu là tự ái cái là thôi à, hai đứa thích làm cái gì thì làm à, mình à, tôi không có xa can dự nữa kiểu vậy đó tôi không có không có biết nữa vậy đó, đó. xong thì à, mình cũng biết xong mình thì cũng nói cho các bác hiểu là à, tụi con tới với nhau bởi vì tình yêu chứ không bởi vì một bất cứ lúc lý do này hết cho nên là rất là mong bác là hãy à, hiểu và và ủng hộ cho cái mối mối quan hệ của hai đứa rồi nói dần dần dần chập cái rồi bác cũng xui cũng cũng xui tai rồi à, rồi bác cũng xin lỗi đã hiểu lầm mình như vậy <laughs> rồi nói là những cái ngày hôm sau vẫn tiếp tục xin lỗi tiếp nói là thôi con hãy quên hết mấy cái đó đi cái nó chỉ là hiểu lầm thôi do chúng ta là chưa nói chuyện được nhiều với nhau và cũng bác cũng hy vọng là hai là bác và cháu là có thể uh, nói chuyện được với nhau nhiều hơn và có thể hiểu nhau hơn uh, thì uh, ok thì thì ờ, ok mọi thứ trở lại bình thường thì mình cũng rất là vui mình cố gắng nói chuyện và mình còn nấu ăn rồi mình còn đi chợ với ba mẹ của chun nữa rồi quay lại tiếp tục là cái em gái của chun em gái của chun nó bề mặt bề ngoài thì có vẻ rất là thích ly nhưng mà sau lưng lại đi nói xấu ly với lại chun và và mẹ của chun thì nói là mình không có dùng kính ngữ mình rất là vô lễ rồi này kia đó thì à, cũng là lý do là theo như mình được biết thì cũng là do bạn bè của bả bạn của chị thì à, cũng rỉ tay nhau là được kiểu con gái Việt Nam này kia rồi bà cũng có coi nhiều trên uh, search nhiều ở trên uh, internet thì cũng giống như là mẹ của chị đó đó rồi cũng có nhìn không mấy thiện cảm về việc uh, quen với lại con gái Việt cho nên là sau đó là có cái nhìn ác cảm đối với mình rồi sau đó là uh, Jun đã cho em gái của Jun uh, em gái của Jun xem uh, kênh uh, YouTube của hai tụi mình và cho cả ba mẹ nữa để xem bởi vì trước đó là tụi mình giấu gia đình của Jun xem những cái video của lee và Jun thì Jun mới nói là đó ba mẹ với lại em nhìn uh, hãy nhìn những cái hình ảnh này kiểu là con đã thật sự rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà ở bên cô gái này ba mẹ chưa bao giờ có lẽ là chưa bao giờ nhìn thấy con uh, Ờ, hạnh phúc như lúc như lúc mà ở bên cạnh của ly <laughs> cũng thì à, ba mẹ hãy xem những cái video này trước ờ, và em gái nữa ờ, ba mẹ và em hãy xem những cái video này trước rồi sau đó là hãy ờ, phán xét sau thì sau đó thì em gái của chúng đã xem và và kiểu cũng cũng xin lỗi mình rồi sau đó nó là uh, ủng hộ cho tình cảm của hai tụi mình bởi vì khi mà thật sự xem những cái video đó thì cảm thấy hai đứa mình rất là hạnh phúc và nhất là anh và nhất là người anh trai của mình cũng rất là hạnh phúc nữa thì chỉ cần như vậy là được rồi à, đó coi như một cái à, drama <laughs> thì khi mà mình quay lại Việt Nam thì mình à, vẫn hay gọi điện cho mẹ của Chun hỏi thăm và em gái của Chun thì mình cũng hay nhắn tin ở trên Instagram ừ, cũng tương tác vậy đó nói chung thì à, À, ở đây á cái vấn đề mấu chốt ở đây á, thì mình à, là giao tiếp mình nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để mà hiểu nhau hơn thì à, tất cả các vấn đề khúc mắc thì sẽ được gỡ bỏ thì khi mà mình ly kể cái câu chuyện này ra thì không phải tự dưng mà ly tự nhiên ly kể cái chuyện này đâu Hôm qua có ly đọc được một cái comment là có một cái bạn cũng quen một anh người hàn nhưng mà ba mẹ không thích à, thì bây giờ phải làm sao đây thì đó cho nên là ly mới nhớ tới câu chuyện của mình và ly ờ, hôm nay ly kể các câu chuyện của mình ở đây để cho các bạn biết là uh, tình yêu nó nó không phải lúc nào cũng màu hồng đâu uh, nó rất là có rất là nhiều cái gọi là gì ta um, uh, thử thách đó uh, và cái thử thách đầu tiên khi mà tới đó là thử thách từ gia đình mình và mình đã vào chuông đã vượt qua được cái thử thách đó thì mình hy vọng các bạn cũng như vậy các bạn hãy cố gắng mà nói chuyện với phụ huynh để có thể mà hiểu nhau hơn tại vì uh, tối từ hai đất nước hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt và khi mà người ta có cái nhìn không tốt về mình thì mình phải làm sao để cho mà uh, sửa để cho mà sửa lại cái cái cái cái ánh nhìn của của người ta à, đối với mình để người ta biết là ở đâu cũng có người này người kia thì có những người không hạnh phúc có những người ờ, hạnh phúc vậy thôi đó à, căn bản thì quen nhau đến với nhau bằng cái tình cảm chân thành hy vọng là sau khi các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ không có bình luận xấu về đình của chuông ở dưới nha căn bản là người ta không có ý xấu chỉ là người ta chưa có hiểu mình thôi bây giờ video tới đây là kết thúc tuần sau mình sẽ gặp lại các bạn ở một video về chủ đề gì đó thì mình cũng chưa biết nữa bây giờ thì anh nhau bye bye